thời điểm hiện thì ờ, chúng tôi cũng chưa nhận được bất kỳ cái thông tin gì từ phía ban tổ chức như VPF về ờ, ờ, lùi mùa giải đến năm tháng 2 năm 2022. Thực tế thì nghe ở trên các phương tiện báo chí truyền thông và bên ngoài nói thì ban tổ chức đang có dự kiến kế hoạch lùi sang tháng 2 sau Tết âm lịch. Thì với câu lạc bộ Nam Định nếu như các anh hỏi về quan điểm thì tôi nghĩ là trước tiên từ quan điểm của nam định là chúng tôi không đồng ý cái phương án này đấy ờ, lý do tại sao bởi vì là thứ nhất là lùi cái mùa giải khi mùa giải năm trước và mùa giải cái cái thời điểm covid hiện tại lùi đến 30 tháng 7 chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cái phương phương án của ban tổ chức không có vấn đề gì cả nhưng đến thời điểm hiện tại nếu như lùi mùa giải đến tháng 2 năm 2022 tức là còn 7 tháng nữa độ lùi lại 7 tháng nó tương đương với cả một mùa giải thì cái việc thiệt hại cho các câu lạc bộ về về chi phí câu lạc bộ là rất lớn đấy nếu như đến thời điểm tháng 1 và các anh phải biết là đầu tháng 1 nó là Tết dương lịch và cuối tháng 1 nó là Tết âm lịch khi đó cái cái lượng người di chuyển và cái cái, lượng người di chuyển rất rất là lớn thế nếu như lúc đó trong phương án tôi đọc thấy trên ờ, một số tờ báo nói là uh, ban điều hành uh, phán đoán được việc kiểm soát được dịch bệnh được tổ chức thế đến cuối tháng 1 khi mà mà, mà tết âm lịch nước ta không kiểm soát được dịch bệnh và nó bùng phát trở lại giống như cái đợt 30 tháng 4 thì lúc đó các anh giải quyết như thế nào thế cái phần chi phí của các câu lạc bộ 7 tháng trời như vậy hàng trăm tỷ như vậy đối với tận tổng tất cả các câu thì ai chịu trách nhiệm về việc đó bây giờ mỗi một câu lạc bộ một tháng chi phí rất nhiều tiền đấy, gồm 14 câu lạc bộ lại là là là bao nhiêu tiền hàng trăm tỷ trong vòng 7 tháng đấy thì khi đó vứt bằng đấy tiền đi đổ xuống sông biển còn việc nữa là nếu như bảo là tập đá để cho cái hoàn thành cái cái cái cái, cái mục tiêu cái, các cầu thủ của đội tuyển quốc gia để tập tập luyện để thi đấu phục vụ cho đội tuyển thì đến thời điểm hiện tại thì giai đoạn một và đội tuyển đã tập trung và đã thi đấu rất là tốt thì cái mục tiêu phục vụ đội tuyển nó không không không không bức thiết như, như mùa giải năm ngoái cái thứ hai cái nói quyền lợi của nhà tài trợ thế quyền lợi của nhà tài trợ là quyền lợi nhà tài trợ nào nhà tài trợ giả hay nhà tài trợ của các câu lạc bộ nhà tài trợ giả một năm tài trợ giả bao nhiêu tiền và nếu như kéo dài cái cái cái, cái giải như vậy thì thiệt hại cho các nhà tài trợ của các câu là bao nhiêu tiền các anh làm phép tính so sánh xem nó là bao nhiêu và cái phương án nào là phương án thiệt hại lớn hơn còn đây là tôi nói đang nói là đến kéo dài mà đồ tổ chức được nhưng còn đến như, như cuối tháng 1 năm 2022 mà dịch bệnh nó vẫn như hiện nay nó lại bùng phát lại như hiện nay cái nhất là 30 tháng 4 nghỉ có 4 ngày mà bùng phát như vậy thì đến Tết dương lịch thường thường nhà nước ra cho nghỉ 10 ngày thì nếu như cái dịch nó bùng phát ra nó có kiểm soát được thì các anh có kiểm soát được cái dịch bệnh nữa không và đến khi đó nếu các anh làm một cái văn bản do dịch bệnh hủy giải thế thì cái tiền của các nhà tài trợ của các câu lạc bộ trong 7 tháng vừa qua đổ xuống sông xuống biển hết thì ai chịu trách nhiệm về cái việc đấy ai đền bù cho các câu lạc bộ việc đấy và vậy các anh phải biết rằng hai năm nay dịch bệnh covid như vậy các doanh nghiệp trong cả nước cả nước ta đều phải oan mình chống dịch vừa sản xuất kinh doanh vừa phải chống dịch và các nhà tài trợ đã cố gắng hết mức để đầu tư người ta cũng đã rất là khó khăn thế bây giờ các nhà tài trợ tài trợ cho các đội bóng để quảng bá thương hiệu để phát triển để lại bán được hàng thế bây giờ 7 tháng không người ta bỏ tiền người ta nuôi không làm một cái gì được không người ta không thu hồi lại cái tiền thích quyền lợi của người ta ở đâu ai lo cho cái quyền lợi tiền người ta bỏ ra để làm gì người ta có đạt được mục đích của người ta không mà anh nói là là là là là, là vì quyền lợi của nhà tài trợ nhà tài trợ nào đấy thế bây giờ anh phải giải quyết cái vấn đề là quyền lợi so sánh thiệt hơn ở ở, ở đâu bên nào thiệt nhiều hơn bên nào bây giờ cái câu là một cái nói các câu lộ chia sẻ ban điều hành cái ban điều hành có chia sẻ các câu lộ không bây giờ 7 tháng trời chúng tôi nuôi quân như vậy nếu như ok đến tháng tháng 16 tháng 2 các anh triển khai được thì là ok không vấn đề gì nhưng các anh có cam kết với các câu lộ bộ là 16 tháng 2 các anh triển khai được không hay là đến hết tháng 1 nếu như, bây giờ dịch covid như thế này bùng phát bất kể lúc nào kiểm soát nó lại bùng phát bây giờ đến thời điểm đó các anh nó bùng phát lại thì các anh xử lý như thế nào mà cái hôm qua tôi đọc trên một cái bài báo mới là bảo là ờ, dự kiến đến thời điểm đó kiểm soát đấy là cái dự kiến bỏ tiền đi mua một cái không chắc chắn mà thiệt hại hàng trăm tỷ đồng tại sao cái tiền đấy còn chung tay với nhà, nước đi cả mà đi ờ, mua trang thiết bị y tế ủng hộ các địa phương này chống dịch kìa sao bỏ tiền lãng phí về những việc đấy làm gì bây giờ không vì cái gì chỉ có một, một mục tiêu là cố gắng để mùa giải về đích an toàn thế đích an toàn là như thế nào thế còn cái việc nhà tài trợ của giải nếu đây là điều kiện bất khả kháng do dịch bệnh thì chúng ta có thể đàm phán với nhà tài trợ đưa cái khoản tài trợ đấy cho mùa giải sang năm người ta vẫn là là, là tài trợ cho mùa giải năm hoặc chi phí còn lại chuyển sang sang năm người ta tài trợ tiếp người ta vẫn bù thêm một phần chi phí nữa tại sao chúng ta không làm gì đấy mà cái cứ bây giờ kéo dài ra 7 tháng mà 7 tháng đấy không biết là có đá này không chúng tôi không chắc chắn bây giờ anh quyết định việc gì anh phải có chắc chắn được rồi nhưng trước anh dự kiến 31 tháng 7 đến đầu tháng 7 anh bảo tạm dừng không biết nữa bây giờ đưa ra phương án là đến tháng 2 năm 2022 tháng 2 năm 2022 của anh có chắc chắn nếu anh chắc chắn anh cam kết với các câu lạc chúng tôi chúng tôi đồng ý đồng ý là sẽ các câu lạc bộ cho quân nghỉ và đến thời điểm đấy chúng tôi tập quân tập trung trước để thi đấu còn nếu như không thi đấu được thì các anh phải chịu trách nhiệm chứ chúng tôi không thể cứ bỏ tiền thôi đi mua mà chờ đợi một cái nó, nó vô định nó chẳng có cái gì để để để, để căn cứ để để chúng ta có thể triển khai được cả làm nó phải chắc chắn bây giờ dịch bệnh nó là bùng phát nó là nạn của cả quốc gia thiên tai để họa nó sao mà mình biết trước được về gì nó là điều tự bất khả kháng tại sao em không dừng còn nếu như không tại sao đội tuyển đá được nếu như đội tuyển đá thì sao không học các nước khác đội tuyển vừa đá và các câu lộ vừa đá để kết thúc mùa giải trong năm nay trong tháng 9 năm 10 thế sao cứ phải gì dưới làm gì đội các ờ, giải quốc gia khác đội tuyển quốc gia đá và các câu lộ của người ta vẫn đá thì có ảnh hưởng gì đâu còn nếu dịch bệnh kiểm soát trong được trong tháng 8 tháng 9 thì chúng ta chỉ khai chúng ta đá còn nếu không bây giờ không kiểm soát không dự báo được thì chúng ta dừng luôn bóng đá nó cũng chỉ là một môn thể thao và môn giải trí Thế làm sao mà phải níu, kéo làm gì bây giờ các gì cái gì nó chạy ra hai nữa nếu mà hội đồng quản trị của, của ban ban điều hành hội đồng quản trị các quyết định việc này các phải như, xin ý kiến của các câu lạc bộ mà nói khác là các cổ đông các câu lạc bộ chúng tôi là các cổ đông ở đây nó đang bị chạm rất bị quyền lợi nghiêm trọng của các cổ đông các anh phải hỏi hội đồng cổ đông chứ không hội đồng quản trị không thể quyết được như này VPF hoạt động trong luật doanh nghiệp cái gì ảnh hưởng đến quyền lợi của đông phải xin ý kiến lợi của đông chứ phải tự mình hội đồng quản trị quyết hội đồng quản trị quyết quyết sai ảnh hưởng đến quyền lợi của đông nhé cổ đông tôi có quyền khởi kiện và các phải đền bù cho thôi, chứ không có đùa đâu luật doanh nghiệp các anh đọc lại đi ờ, dịch bệnh như thế này cứ đá đấm cái cứ hoãn hoãn hoãn một hai tháng tôi chấp nhận bây giờ hoãn đến tháng hai thành chín tháng rồi mỗi câu lạc bộ bỏ hết bao nhiêu tiền để để để để để chi phí và cứ chờ đợi trong vô vọng mà không có một cái gì là chắc chắn cả thế tại sao chúng ta lại chờ đợi cái việc đó mà chúng ta không dừng đi mà chúng ta chuyển sang làm việc khác đi các câu lạc chúng tôi còn có cái phương án nhà tài trợ người ta phải phải cũng phải lo cái việc của người ta chứ đâu phải chúng ta cứ bỏ tiền không như vậy